Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với mẫu cỏ bản Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ một cánh rợn đi thẳng từ trên xuống ha Giờ mình vẽ đối xứng với nhau nè Mình tán bột cho nó mịn trước sau đó thì mình sẽ vẽ lên Vẽ ngay ở giữa phần móng Sau đó thì mình sẽ dùng cọ mình tán bột và mình tô lại thêm một lần nữa để cho nó đậm nét hơn mình sử dụng màu mình tán màu trắng và màu xanh thêm một chút màu đen nữa thì nhìn nó có hiệu ứng 3D à, nhiều hơn mình lúc mình tô thì mình cũng phải đè đúng cái vị trí của nó ha không thì nó sẽ bị sọc nó sẽ có hai ba lần đó rồi mình vẽ một cánh xoay rợn nối với cái cánh mình mới vẽ cũng đối xứng với nhau này rồi nó có một nét thôi bên trái và bên phải tương xứng với nhau khi mà các bạn muốn tô lại là các bạn phải đợi cho cái cánh mình mới vẽ xong nó khô một chút xíu sau đó mình mới tô lại nếu như mà nó đang còn ướt mình tô lại nó sẽ bị lem màu nhìn nó không được rõ nét nữa rồi mình vẽ một cánh tròn rợn ở phía dưới nói chung ở cái phần tâm ở giữa mình vẫn để khoảng trống ha tí xíu mình sẽ vẽ thêm vào cánh này ôm vô cánh kia nó sát với nhau và đối xứng với nhau những cái cánh mà à, tròn mà to như thế này là do mình vẽ nhiều cánh đơn à, cánh mỏng cánh nhỏ mình giáp lại với nhau thì thành ra một cái à, cánh bông lớn như thế những cái cánh này bây giờ nó đã khô rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cọ mình tán bột thêm lần nữa và mình sẽ đè lên khi mà mình đè lên thì các bạn thấy là sẽ nó sẽ sáng và nó sẽ sắc nét hơn nhiều Cọ bản à, khi mà mình vẽ bột thường thì các bạn lưu ý là cái bột thường của mình nó rất là dễ à, mau khô bây giờ thì mọi người vẽ treo nhiều hơn nhưng mà về cái cơ bản thì mình luyện tay nghề cho nó uh, chuẩn với nó nó cứng tay lên á mình quạt tí xíu này nó hơi ướt thì mình vẫn phải sử dụng cọ bản thường và bột màu nước để mình vẽ thì nó sẽ mau lên tay hơn nếu các bạn mới học thì các bạn nên vẽ cọ bản luyện cọ bản nhiều thì à, tay nghề của các bạn à, sẽ à, nhanh lên hơn khi các bạn vẽ những cái cọ khác thì nó dễ hơn Do đó là khi vẽ của bạn thường màu nước như thế này các bạn đòi hỏi là các bạn phải nhanh tay một chút ha nếu như mình chậm tay là cái màu bột nó sẽ bị khô mà khi nó khô rồi mình vẽ lên nó sẽ không còn đẹp nó không còn mướt nữa nó sẽ rất là bị sần sùi nó không có được bóng mịn muốn tô lên là phải cho nó khô này đó bây giờ mình đồ lên này Ở trên trang Mononeo hiện tại bây giờ đang có 14 14 video uh, dạy về online về có bản chi tiết và rất là tỉ mỉ đấy các bạn à, đường link của trang Monanel ở phía bên dưới video này các bạn nhấp vào đấy à, để có hoặc là bạn có thể đăng ký vào trong nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Ngamona đó cho nó nhanh các bạn vào đấy và đăng ký vào trong đấy thì uh, Mona có để 14 cái video học online chi tiết à, từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn mới bắt đầu các bạn các bạn đang tìm hiểu muốn học neo hoặc các bạn đã bị mất cơ bản về cơ bản các bạn có thể vào đấy học miễn phí 14 video vẽ và hướng dẫn các bạn sử dụng dụng cụ như thế nào cầm cọ ra làm sao cắt vẽ như thế nào rất chi tiết và tỉ mỉ mà ai cũng có thể học được thì bạn nào mà thích mà yêu cái môn vẽ của bạn này thì các bạn có thể nhấn vào cái đường link tham gia vào trong nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Amona các bạn có thể ờ, lên Facebook của bạn search vẽ móng nghệ thuật cùng Gamora nó cũng sẽ ra sau đó thì bạn xin à, gia nhập vào cái nhóm đấy thì ở trong nhóm đấy Mona ghim sẵn 14 video nha 14 video trong đấy các bạn có thể bấm từng vào video để các bạn học à, từng mẫu từng cái nét nhỏ tập từng cái cách cầm cọ và cách tán bột như thế nào cái màu xanh này rất là khó vẽ này các bạn nếu các bạn khó vẽ các bạn có thể pha thêm một chút màu trắng vào trong màu xanh nữa thì nó uh, sẽ dễ vẽ hơn hoặc là các bạn có thể vẽ trước màu trắng trước sau đó thì sẽ đồ thêm màu xanh lên thì nó sẽ nét và nó đậm màu hơn nếu như mình vẽ chưa quen mình điểm thêm một chút xíu mình tô thêm để cho nó nét thêm một tí nữa Bây giờ mình sẽ sử dụng cỏ râu này. Trong cái 14 video đấy thì Mona có hướng dẫn các bạn rất là chi tiết về cách uh, uh, cầm cọ râu như thế nào và mình làm như thế nào để vẽ cọ râu một cách dễ dàng tại vì nhiều bạn vẽ cọ râu nó không được mướt và nó rất là bị thô, bị dày á, nó không có độ cong, không có độ uốn lượn uyển chuyển. Nên là trong video đó thì Mona có hướng dẫn các bạn cái cách mà cầm cọ như thế nào. Mấy cô giáo cũng hướng dẫn các bạn cách cầm cọ như thế nào, phải như thế nào để có cái độ sắc nét uh, nhìn nó tự nhiên, nó mềm mại đó hoặc mình pha bột như thế nào từng video một các bạn có thể vào trong nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Gamona các bạn đăng ký vào đấy thì có rất là nhiều loại cọ râu à, ờ, cọ râu này cũng là một trong số những cái loại cọ râu mà Mona cảm thấy rất là ok uh, cái thứ nhất là cái lông cỏ các bạn mua cái lông cỏ để ý là mình mua cái lông cỏ mà nó hơi nâu nâu vàng nhẹ một xíu thôi nha đừng mua những cái loại lông cỏ mà đã vàng quá thì cái lông cỏ đó là lông cỏ công nghiệp đa số là bằng sợi ờ, polymer thật nhựa thì nó rất là cứng nên các bạn uốn lượn cong rất là khó còn mình mình dùng cái loại cỏ râu mà nâu nâu chút xíu thì nó cũng có pha một chút lông của động vật thì nó sẽ mềm mại hơn làm xong mẫu này cái phần viền này cũng rất là quan trọng đó nếu như mình viền mà nó không được chuẩn thì nó cũng ờ, cái mẫu của mình nó cũng không đẹp á cho dù mình vẽ quả bản đẹp cỡ mấy mà mình viền không đẹp thì cái mẫu của mình nó cũng sẽ không được đẹp đó mình viền lại cái màu vàng này mình cũng pha đó mình không sử dụng màu vàng nguyên chất đâu mình tước sơ nhẹ chút xíu sắp hoàn thành xong rồi đó các bạn